sòn ờ, và mỹ vĩ ở đây có rất là nhiều quán bar và có lên ờ, đi dài dài tôi thấy nhạc rất là hay bây giờ sẽ sài gòn người đi ba mới lên thoát ra khỏi cái khu này mình đi tới cái khu khác nữa coi như thế nào spend my microphone for Ketan. and I sit in my house, maybe for Ketan, I'm going to do it. Morgen. Kom nu op, kom nu op even aansluiten, dan kun je wel oefenen. nhộn nhịp thật á, đúng là trung tâm à, thủ đô thì à, nó à, vui hơn the day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall đỡ clip của Linh mình vừa đi ra khỏi cái khu vực ba đó cả nhà Giờ thì mình đi tiếp đi